Người đàn ông nhìn lên trong sự hoài nghi, phát hiện một máy bay chiến đấu bất ngờ rơi xuống đường, mảnh vỡ sinh ra từ vụ nổ suýt cứa đứt đôi người anh ta, nhưng còn chưa kịp thở phào, ngay sau đó lại nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị. Phi công nhảy dù sau khi chạm đất đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống, chuyện khủng khiếp hơn lại xảy đến. Bên ngoài tòa nhà cao chọc trời, dần bị một bóng đen bao phủ, tất cả mọi người đều há hốc kinh ngạc nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con tàu vũ trụ khổng lồ của người ngoài hành tinh đang từ từ xuất hiện. Nó có hình dạng giống như một con bướm đen, vỏ tàu được bao phủ bởi các hoa văn kim loại. Rất hiển nhiên, nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh đang bắt đầu xâm chiếm trái đất, khiến mọi người tuyệt vọng hơn nữa là bầu trời trên 29 thành phố lớn trên thế giới cũng xuất hiện phi thuyền tương tự, giống như một hạm đội hoàn chỉnh. Cảm giác áp bức mạnh mẽ lập tức khiến mọi người cảm thấy suy sụp, cư dân ở khắp nơi trên thế giới rơi vào khủng hoảng. Quân đội cũng nhanh chóng đến hiện trường để bày thế trận chờ quân địch, nhưng thật bất ngờ, Phi thuyền của người ngoài hành tinh không trực tiếp phát động công kích, thay vào đó, một loại thiết bị bí ẩn nào đó đã được kích hoạt, chỉ thấy lớp biểu bì bên ngoài xoay một hồi, toàn bộ phi thuyền đột nhiên biến thành màu trắng bệch. Sau khi ánh sáng lóe lên, một khuôn mặt người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Dưới con mắt quan sát của vô số người, khuôn mặt đó bắt đầu sử dụng ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới để giải thích mục đích của chuyến thăm lần này. Hóa ra họ là một nhóm những kẻ lang thang đến từ vì sao V. Lúc tình cờ đi ngang qua trái đất, phát hiện ra rằng ở đây có đồ mà bọn họ đang cần, chính là nước và khoáng chất. Để trần an con người, thủ lĩnh của người ngoài hành tinh tên là Anna này còn nói, họ sẵn sàng trao đổi bằng công nghệ đi trước con người 1.000 năm và sẽ rời đi ngay sau khi lấy đồ tiếp tế. Cú sốc ban đầu của con người rất nhanh đã chuyển biến thành sự đồng tình đối với người ngoài hành tinh. Họ lần lượt dành tặng cho cô ta những tràng pháo tay nồng nhiệt, hy vọng có thể sống hòa thuận với đoàn khách quý từ xa đến này. Nhưng sự thật có như vậy hay không? Không lâu sau đó Anna liền trở thành đại diện của người ngoài hành tinh đi đến Tổng bộ Liên Hợp Quốc. Cô ta tiến hành đàm phán thân thiện với nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới. Đối mặt với phỏng vấn của phóng viên, phong thái của cô ta rất nho nhã và lịch thiệp, như thể đại diện cho một chủng tộc văn minh đỉnh cao. Hơn nữa tướng mạo của tất cả những người ngoài hành tinh này đều thuộc hạng cực phẩm. Điều này làm vô số bạn trẻ phải ngưỡng mộ. Ngay sau đó người ngoài hành tinh lại cử tàu con thoi đến, mời đông đảo con người tham quan tàu vũ trụ. Các chàng trai không giấu nổi sự phấn khích. Con tàu con thoi từ từ bay lên không trung. Bọn họ này sinh ra trí tò mò mãnh liệt đối với nền văn minh chưa từng biết đến này. Đi vào bên trong phi thuyền, Quả nhiên cảnh tượng nơi đây hiện lên vô cùng phồn vinh, tòa nhà kim loại tuyệt đẹp giúp mọi người được mở mang tầm mắt, đặc biệt là phụ nữ ở nơi đây, đẹp như thiên thần vậy. Nhìn xem khóe miệng của chàng trai, cứ như vậy mà người ngoài hành tinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, nhưng trong số đó vẫn có người hoài nghi, họ cho rằng mục đích của người ngoài hành tinh không đơn giản như vậy, cho nên đã lặng lẽ tập hợp lại để chuẩn bị phản kháng. Với tư cách là một đặc vụ FBI, Susan cũng lẻn vào bữa tiệc này cùng đồng nghiệp, nhưng sau khi nghe người lãnh đạo trình bày, cô ta lại thắc mắc không biết bên kia có bị tâm thần không. Bởi vì theo mô tả của anh ấy, có rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội này, thực ra là người ngoài hành tinh cải trang. Susan vốn muốn lật tẩy lời nói dối, không ngờ đối phương lại trực tiếp đưa ra bằng chứng. Một số tấm ảnh trong đó lại là đối tượng mà Susan từng điều tra. Điều này khiến cô không khỏi sinh nghi. Trong khi mọi người vẫn đang thảo luận, một quả cầu kim loại lặng lẽ xuất hiện, tiến hành nhận dạng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Người lãnh đạo thấy vậy lập tức nhắc mọi người nằm xuống, nhưng giây sau, mọi người vẫn chưa phản ứng lại. Một nhóm đàn ông cầm dao dựa sông vào trong, bắt đầu tàn sát những người dân vô tội. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, Susan cũng nhanh chóng rơi vào nguy hiểm và cô ấy đã bị sốc khi phát hiện người đàn ông muốn cướp đi mạng sống của cô. Hóa ra lại là anh đồng nghiệp đã làm việc chung suốt 16 năm, cô phản kháng quyết liệt. Cô ta đứng dậy nhặt một thanh sắt dưới đất lên đập thẳng vào đầu đối phương, tóc vàng ngã xuống đất đăng xuất ngay tại chỗ. Nhưng khi cô ta chuẩn bị kiểm tra thi thể, vậy mà phát hiện trong đầu tóc vàng trống rỗng, Susan không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ đồng nghiệp bao lâu nay là người ngoài hành tinh? Cô vạch vết nứt, đột nhiên nhìn thấy một con mắt đang mở.